Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà hẻm Nguyễn Hữu Cảnh phường 8, diện tích 80m2, sổ chung nông nghiệp, mua bán vi bằng, đường ô tô, kết cấu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Cách chợ Đà Lạt 3 km, cách Nguyễn Hữu Cảnh 20m, khu dân cư đông đúc, thích hợp định cư, giá 2,2 tỷ đồng. Nhà hẻm Hàn Dương Vương phường 8, diện tích 60m2, sổ xây dựng phân quyền, hướng Tây Bắc, đường xe máy, kết cấu, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Nằm ngay trung tâm thành phố Đà Lạt, cách đường Hạn Dương Vương 50m, khu dân cư đông đúc, thích hợp định cư, giá 2,4 tỷ đồng. Đất khu quy hoạch Đông Tĩnh phường 8, diện tích 333m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông, đường ô tô tận đất. Cách chợ Đà Lạt 3 km, gần trường học các cấp, chợ, cây xăng, khu dân cư yên tĩnh, thích hợp định cư, đầu tư, kinh doanh, giá 15,5 tỷ đồng. Đất mặt tiền cổ loa phường 2, diện tích 318m2, có 164m2 xây dựng, sổ riêng xây dựng, mật độ 80%, hướng đông nam, đường nhựa. Hiện trạng trên đất có nhà tiền chế. Cách chợ Đà Lạt 2 km, gần trường học, chợ, cây xăng, khu dân cư yên tĩnh, thích hợp định cư, đầu tư, kinh doanh, view 6 thoáng, sân vườn rộng, giá 19 tỷ đồng